Hải Đăng uh, ờ, xin chào các bạn uh, Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần uh, lu máy đứng 562UL ờ, tương đương 1m6 các bạn quen một chân ngọn UL để các bạn à, thích hợp các bạn à, lu cà suối chuôi máy ạ và nắm cầm rất đẹp bo vâng bạn đường kính à, đốt thứ hai đường kính đốt thứ hai là 6 5 ly ạ hơn 5 ly tí vâng, đốt à, ngọn này ạ ngọn UL đặc các bạn nhé bạn nhìn đây ngọn đặc Đây, cân cho bạn à, xem trọng lượng của cân rất nhẹ cần này nhẹ các bạn 99 g. Rất hợp lý cho bạn lu mà không mỏi tay. Cầm à, đỡ mỏi. Gọn 1 m sáu bạn lu suối không vướng. Đốt ngọn là cái này một ly các bạn nhé cần rất đẹp các bạn fishing up ừ. Đấy, vừa rồi hải đăng uh, fishing đã giới thiệu các bạn cần uh, à, blue dê máy đứng fishing off uh, độ cứng UL chiều dài 1m65 đang Đăng ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing